Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 14 tháng 8 năm 2021, tức ngày 7 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Giáp Ngọ, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Giáp Ngọ hôm nay là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý, Tỷ kiến nhắc nhở con giáp tuổi Tý đừng tỏ thái độ gắt gỏng hay chê bai ý kiến của người khác,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 Một số cặp đôi lúc này còn có cơ hội hàn gắn tình cảm khi hai người có nhiều thời gian để tâm sự và hiểu nhau hơn. Dường như con giáp tuổi sửu cảm thấy bị đe dọa bởi một người nào đó dưới sức ảnh hưởng của thiên quan, tuy nhiên đừng để nỗi sợ đó khiến cho bạn trùn bước và không dám thể hiện mình ngày hôm nay. Sự nhút nhát sẽ khiến cho bạn đánh mất đi những cơ hội của mình, khiến cho bạn không đạt được điều mình muốn đâu. Mạnh dạn và cứng cỏi là cách để bạn vượt qua những kẻ đang thách thức bạn đấy. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Hợi. 3. Tử vi tuổi dần. Xem lịch vạn niên, dần tị tương hại cảnh báo người tuổi dần đừng để những rắc rối của người khác tác động ảnh hưởng đến bạn ngày hôm nay. Hãy tập trung cho công việc của mình và đừng quá bận tâm đến họ, bởi mỗi người một cuộc sống và họ cũng phải tự tìm cách xử lý vấn đề của mình mà thôi. Thương quan ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống tuổi dần khiến mọi sự đảo lộn, có lúc bản mệnh bức xúc và nóng giận tới mức thiếu kiểm soát. Đừng để cảm xúc dẫn lối trong tình huống này, dù sao sự bình tĩnh trong những tình huống khó xử mới thực sự là cách hành xử khôn ngoan. Ngũ hành tương sinh cho thấy tự do là điều mà bạn khao khát ngày hôm nay. Chẳng có lý do gì hay bất cứ tác động nào có thể ngăn cản bước chân bạn đạt được điều mà bản thân mình trông đợi. Vậy thì hãy làm những điều mà mình muốn, bởi vì chỉ ít là nhờ thế mà bạn thấy dễ chịu hơn rất nhiều giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ Mão, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão. Những ánh sáng từ con giáp tuổi Mão hôm nay có được dưới sự che chở của thực thần cho thấy năng lượng bạn phát ra không phải là mượn của bất cứ ai, mà chính là nơi con người, tư chất, khả năng của bạn. Vậy thì đâu là lý do khiến cho bạn e ngại, thiếu tự tin? Chỉ khi tự tin bạn mới có thể thể hiện tốt nhất năng lực của mình mà thôi bạn cũng có thể có buổi gặp gỡ vui vẻ cùng bạn bè, người thân trong ngày này. Đây là cơ hội tốt để hàn gắn chuyện tình cảm với một người mà bạn từng có hiểu lầm, hãy thể hiện sự chân thành, mọi căng thẳng sẽ được hóa giải nhanh chóng. Mộc hỏa tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại. Nhất là những ai đang có kế hoạch ăn uống, tập luyện khoa học hơn thì lúc này cũng thấy những thay đổi tích cực. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, tí. 5. Tử vi tuổi thìn Chính quan xuất hiện lúc này cho thấy, bất kể công việc là gì ngày hôm nay thì con giáp tuổi thìn cũng dễ dàng có được những may mắn mà mình trông đợi. Vậy thì hãy dấn thân và trải nghiệm theo cách mà bạn muốn, bạn sẽ luôn được ủng hộ và có thể thành công đấy. Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt của chính mình. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Bạn tránh được những quyết định sai lầm, nhờ đó mà bạn thở phào nhẹ nhõm khi mình thoát được khỏi cái bẫy tài tình đó. Tình cảm của bạn với một nửa của mình cũng đang được cải thiện đáng kể. Theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay nên tránh việc khởi công tạo tác vì những việc này sẽ dễ gặp trở ngại. Kỵ nhất là chôn cất, sửa đắp mồ mả, đóng thọ đường đóng hòm để sẵn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dần. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Chính tài cho thấy người tuổi Tỵ đang cố gắng đảm bảo an toàn nhất có thể cho số tiền mà bạn đang sở hữu. Bạn không nghe theo những lời khuyên tiền bạc của ai cả và có thể người khác đánh giá rằng bạn quá an toàn, không có tài năng nhưng bạn chẳng để ý làm gì. Hỏa khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh giảm sút, nhất là những người tuổi tỵ đang có sẵn bệnh thì nhất định không được chủ quan, nên làm theo lời hướng dẫn của bác sĩ. Đừng quá nhờ dựa vào sự chăm sóc của ai khác, bạn mới chăm cho mình tốt nhất đấy. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 7 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, dần. 7. Tử vi tuổi ngọ Tam hội xuất hiện vào lúc này cho thấy có người nào đó không thể ngừng việc đề nghị sự giúp đỡ từ bạn đó người tuổi ngọ. Họ trông mong những đóng góp và chia sẻ của bạn để vượt qua những lúc khó khăn. Vậy thì hãy nỗ lực để giúp đỡ trong khả năng của mình nhé, bạn chính là cứu cánh cho họ mà. Thiên tài ghé thăm mang tới vận may tiền bạc cho con giáp tuổi ngọ, với khoản tiền đang có bạn có thể xử lý được rất nhiều việc. Khá nhiều người lúc này làm ăn thuận lợi, doanh thu dồi dào, đầu tư có lợi nhuận đáng kể. Thế nhưng, đừng chỉ nhờ dựa vào vận may, bạn hãy tự dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền. Hãy tin rằng khả năng của bạn là vô hạn và tiền luôn có sẵn cho người xứng đáng, Đừng lo rằng người này có tiền thì bạn sẽ bị mất đi một phần nào đấy, đó là quan niệm sai lầm. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi, Tam hội mang tới cho bạn ngày vui với những thông tin liên quan tới gia đình hoặc có những con giáp tuổi mùi có cơ hội tụ tập, gặp gỡ bạn bè, người thân trong ngày này. Hơn nữa, đây cũng là ngày phù hợp cho việc hợp tác làm ăn, bản mệnh có thể có kế hoạch xa hơn trong tương lai với đối tác đáng tin cậy. Hỏa thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn lúc này khá tốt, bạn không phải uống thuốc nhiều như trước đây mà lúc này cơ thể tự hồi phục khá nhanh. Nhiều người đạt được mục tiêu giảm cân hoặc tăng cân trong thời gian này. Thiên quan có thể đẩy con giáp tuổi mùi vào hoàn cảnh mà bạn không mong muốn. Đây là lúc mà bạn nên cố gắng để nắm bắt lấy bức tranh toàn cảnh. Hẳn nhiên tầm nhìn của bạn ở giai đoạn này không thực sự tốt do những ảnh hưởng những tác động khách quan. Tuy nhiên, sự kiên trì và bền bỉ chính là chìa khóa cho bạn vượt qua lúc khó khăn thế này đấy. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, hợi. 9. Tử vi tuổi thân. Nhờ lục hợp mang lại không khí làm việc hài hòa, vui vẻ cho con giáp tuổi thân, nhờ đó mà bạn dễ dàng tập trung vào việc sáng tạo hơn. Thậm chí, đồng nghiệp còn là người hỗ trợ cho những lần bạn rơi vào tình huống khó xử ngày hôm nay. Chính ấn hỗ trợ cho mọi việc trở nên thuận lợi, nếu con giáp tuổi thần đang ấp ủ rất nhiều những ý tưởng lớn cho riêng mình, thì hôm nay là cơ hội để bạn biến chúng thành hành động. Đừng bỏ lỡ vận may thể hiện sự sáng tạo của mình trong chính những ý tưởng mà bạn đang nảy lên trong đầu nhé. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh nhất định không được chủ quan với chuyện tình cảm hiện tại, đôi khi êm đềm là có nghĩa đang ẩn chứa rắc rối bên trong đó. Bạn nên nhạy cảm phát hiện xem có sự hiện diện của người thứ bảy hay không, nếu có thì nên thay đổi thái độ, vun vén tình cảm gia đình thật bền chặt. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. 10. Tử vi tuổi Dậu. Tam hợp hỗ trợ nên con giáp tuổi Dậu độc thân lúc này rất đào hoa. Nhiều người hỏi thăm hoặc bị dính thính của bạn và lúc này bạn phải cân nhắc khá nhiều đối tượng khác nhau. Chớ suy nghĩ nhiều, hãy cứ để con tim mình lên tiếng, rồi bạn sẽ sớm nhận ra ai là người chân thành dành cho mình. Thiên ấn khuyến khích con giáp tuổi dậu dấn thân. Đừng ngại thách thức bản thân với những hướng đi mới mẻ và táo bạo ngày hôm nay. Các vì sao đang dành cho bạn sự ủng hộ và khích lệ, vậy thì hãy tự tin hơn để dấn thân và khẳng định mình nhé. Kim hỏa xung khắc điểm báo cho những thay đổi không mong muốn, thay vì chống trả hoặc đối đầu thì bạn nên tính toán thiệt hơn để chọn cách thích nghi với những gì đang diễn ra. Nếu cảm thấy mỏi mệt cần nghỉ ngơi thì bạn cũng có thể cho phép mình được nghỉ giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ Sửu, Thìn. 11. Tử vi tuổi Tuất. Khả năng tổ chức của con giáp tuổi Tuất đóng một vai trò hết sức quan trọng ngày hôm nay. Nếu bạn muốn sắp xếp mọi công việc vào trật tự và có một ngày hiệu quả dưới sự chỉ dẫn của chính quan, đừng quên giúp đỡ những người xung quanh khi họ gặp khó khăn với chính công việc này nhé. Tuy nhiên, cũng đừng quá cả tin, hãy nhận diện ra những ai đang cố lợi dụng bạn nhất là những người mượn tiền cố tình không trả và không hề nói tới kế hoạch hoàn trả số tiền đó cho bạn. Ngũ hành tương sinh cho thấy tình hình sức khỏe hiện tại khá tốt, là điều mà bạn chẳng phải lo lắng, nghĩ ngợi gì trong lúc này. Bên cạnh đó, bạn cũng khá hào hứng với kế hoạch khám phá điều gì đó mới mẻ. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân. 12. Tử vi tuổi hợi, Lục xung là điểm báo không có lợi cho người tuổi hợi đang cố sống khép kín, thu mình lại. Dù chuyện chẳng liên quan nhưng bạn cũng có thể bị chỉ trích, nhắc nhở. Hãy nhìn nhận lỗi sai của mình và nỗ lực cải thiện để bạn tốt lên theo từng ngày đi nhé. Kín tiếng một chút là lời khuyên dành cho người tuổi hợi trong ngày hôm nay có sự xuất hiện của kiếp tài. Hẳn nhiên bạn là một con người rất thích sự chú ý, quan tâm, nhưng như thế không có nghĩa là bạn cố gắng đánh bóng hình ảnh của mình và làm cho mọi việc trở nên ồn ào.